À, hello, xin chào à, các anh chị nha, các nhà đầu tư. À, em à, Kim đang đứng tại một cái lô đất ở trong à, cái khu nghỉ dưỡng của xã Định An. Thì à, ở cái lô đất này á, thì nó nằm ở đường đỏ chuẩn bị lên nhựa luôn, có đường điện, đường cấp quan đi tới nơi. Thứ hai nữa là à, bên đây á, thì giáp mặt á, thì giáp à, núi, đồng hồ và có sông luôn, kề bên luôn ha. À, Hiện tại thì ở lô đất này ờ, đã gồm có 120 ờ, mét mặt tiền chia làm 6 sổ thì ờ, đã bán được một sổ rồi. Mỗi một sổ như vậy là diện tích là 21 nhân cho 52 không thu cư và chủ cũng đang vô thu cư để tách lên nền luôn. Bây giờ em sẽ quay là cái camera để quay rõ cái lô đất này hơn cho anh chị xem nha. Dạ, à, như anh chị thấy á, thì ngay cái xe du lịch mình đứng đây nè thì anh chị thấy ờ, cảnh bên đây là bờ hồ ha lòng hồ ở đây nè ở đây là khu vực này á, là người ta nuôi chim yến rất là nhiều và chiều về khoảng 4 5 giờ á yến nó đen luôn và bên kia thì theo phong tỷ thì anh thấy là tựa núi mặt núi luôn ha à, không khí rất là trong lành và cái đường đây thì đường điện nhà đường cấp quan đã vô tới nơi luôn rồi nhà bên đông nó có số nhà dân rất là đông trong cái khu này đi vô cái khu nghỉ dưỡng của xã Đinh An nghỉ dưỡng của cái lòng hồ ha và cái đường đá đỏ này á là nó đang lên nhựa ở ngoài kia nó lên lên một khúc tới ngoài kia rồi cách đây ờ, đường nhựa khoảng 50 mét ngoài đó anh chị thấy nó đã lên nhựa rồi và đường này tiếp tục năm nay nó lên nhựa luôn và cái lô đất là lô đất của mình đây thứ nhất là hiện trạng là rất là bằng phẳng từ cái miếng đường đá đỏ này đi thẳng vô cái lô non trong đó là khoảng 52 mét và từ ờ, ngay cái mí đường bên đây nè đó anh chị thấy qua tí mấy cái lô góc bên kia là 120 mét phân thành 6 sổ mỗi một sổ là à, trăm hơn 120 mét phân thành 6 sổ mỗi sổ là à, ờ, 21 mét 20, 20 21 mét và dài là 52 mét rồi à, như đất ở đây thì đã có sổ hết rồi bây giờ hiện tại là nếu mà anh chị quan tâm lô đất này thì anh chị có thể để lại số điện thoại cũng như là IP trực tiếp cho em em sẽ gửi thông tin và gửi sổ rồi đấy hình ảnh đất cho anh chị à, và đặc biệt đó là lô đất này á, thì à, chủ cũng có thể là đang lên thổ cư luôn để à, tách thành à, một nền là 10 m 10 m trên chị hết ha à, về đặc điểm thì ở đây á, là đang phát triển cái khu du lịch à, gần khu du lịch đọt trăm ba và gần khu nghỉ dưỡng à, lòng hồ nổi tiếng và bên kia thì núi à, như vậy thì à, lô đất này thứ nhất là các nhà yến nhà nghỉ đầu tư nhà ở khu nghỉ dưỡng rất là thích hợp tại đường này nó lên nhựa nha đây vô trong kia khoảng một cây số nữa có số nhà dân rất là sung và đặc biệt là trong đó rất là nhiều nhà yến rất là nhiều nhà đầu tư để nuôi yến trong đây và yến thì ban chiều 5 giờ rất là đông ha anh chị à, có quan tâm lô đất này thì hãy à, để lại thông tin bên dưới giùm em cho em số điện thoại à, IP cho em em sẽ gửi sổ cũng như gửi thông tin này cho anh chị nha xin chào anh chị À, như anh chị thấy á, à, em đang ngồi trong cái xe du lịch thì à, đang quay ra cái à, chỗ à, ngã ba Bình Mỹ ha. Thì ở đây như mình thấy điện nè, cấp quan nè, nhà dân kế bên đang đậu xe này cách cái lô đất khoảng 70 à, mét. Đó, lô đất này thì xe tải, xe du lịch thì đều vô tới nơi hết tại khu này là cái khu nghỉ dưỡng ở trong đó à, cách đây ha anh chị quan tâm lô đất này để lại số điện thoại à, và IP trực tiếp cho em nha các bạn Zalo với lại số Zalo em để bên dưới comment nè trong cái mô tả